bà, bố mẹ và tôi, cậu con trai 6 tuổi. Bà nội bán trứng hàng ngày với tiền công lại ít ỏi. Một hôm, nghe thấy tiếng cháu lội về, bà từ bếp đi ra và nói Lại đây cháu yêu, bà mua cái này cho cháu. Cháu trai chạy ùa đến, bà nội hạnh phúc đưa cho cháu bộ quần áo mới. Tuần sau là sinh nhật cháu rồi, bà mua cho cháu bộ quần áo. Xem này, quần áo còn có hai anh em nhà gấu nữa, cháu có thích không? Thằng bé gật gù thích chí lắm Buổi tối khi bố mẹ đi làm về Thấy con mặc bộ quần áo mới Người mẹ tỏ ý không thích lắm Vì nghĩ rằng đây là quần áo rẻ tiền Chất liệu thì thô ráp và có mùi khó chịu Nhưng bà mẹ đã không nói gì cả Ăn cơm xong Con dâu đưa con trai đi tắm Và nói với con Cởi áo ra đi Nhà vẫn còn nhiều quần áo Cất bộ quần áo này đi Bà đội đã nghe thấy nhưng không nói gì cả. Đến nửa đêm, khi gia đình ngủ say, bà rón rén đi ra ngoài và tìm ở những túi rác. Bà nhìn thấy bộ quần áo bà mua cho cháu nội, con dâu che bà mua áo rẻ tiền nhân vứt vào thùng rác. Bà cầm lên lau nước mắt rồi sau đó nhẹ nhàng về phòng. Con trai của bà nửa đêm cũng tỉnh dậy và thấy được toàn bộ nội dung của câu chuyện. Nước mắt vô thức rơi và anh đã không thể cầm lòng được. Ngày hôm sau, cô con dâu đi uống trà cùng đám bạn Bà nội cũng đi ra ngoài để bày hàng Người bố tỉnh dậy và nói với con Hôm nay hai bố con mình xem bà nội bán hàng như thế nào nhé Con có muốn đi không? Đứa bé gật đầu Hai bố con đến quán trà đối diện để xem bà nội bán hàng Bà nội bán trứng ở vỉa hè nên không có nhiều người mua hàng Cả buổi sáng bà chỉ bán được 30 quả Đến trưa Bà dọn đồ về, bà không về nhà luôn và đi ra cửa hàng quần áo trẻ em gần đó. Hai bố con nặng lẽ theo sau. Bà cụ lấy bộ quần áo ra và muốn cô bán hàng đổi cho bộ khác tốt hơn. Cô bán hàng nói, không đổi được bà ạ, à. quần áo đã dính bẩn và tem mác đã bỏ đi rồi. Tôi giặt sạch lại là được chứ gì. Không được bà ạ, à. giặt nó sẽ bị phai màu mất. Bà cụ đựng mắt lưng chồng, cô đồng ý đổi cho tôi đi. Tôi chỉ có từng ngày tiền Bán trứng hai ngày mới mua được Tưởng mẹ cháu vừa ý Nhưng bà nội nghẹn nòng Và không thể nói thêm được nữa Cháu đổi cho bà thì cháu lỗ mất Cháu bán hàng cũng chỉ để kiếm tiền Và đâu dễ để kiếm tiền Bà cụ chỉ biết khóc Khiến người đi đường không ngừng để ý Cô bán hàng xua Bà ơi bà đi chỗ khác đi Để cháu bán hàng Không người ta lại tưởng cháu bắt gạt bà Người bố nói con trai hãy mặc áo vào đi con Đứa trẻ mới 6 tuổi nhưng có vẻ hiểu ra vấn đề Chạy đến bên bà nội Bà nội ơi cháu thích cái áo này Bà đừng đổi nữa Đứa bé nhanh nhẹn cởi áo ra và mặc chiếc áo đó vào Người bố đứng lên và đỡ bà nội dậy và nói Mẹ ạ, à, mẹ không phải đi bán trứng nữa Con sẽ mua hết số trứng còn lại của cuộc đời mẹ Thế đấy các bạn ạ, à, hạnh phúc mỗi gia đình